Xin chào anh em nhé Hôm nay mình xin giới thiệu cho anh em một bộ sản phẩm đó là đĩa khiển hai chiều hay người ta gọi là đĩa bất tử Tại sao người ta gọi là cái đĩa khiển hai chiều đó là một nửa phần này chúng tôi đã xử lý qua công nghệ Đó là anh em chỉ cần mua con chẵn hoặc là con lẻ anh em chỉ cần sóc phần lửa phần đĩa này nó sẽ về chẵn hay về lẻ do anh em nhu cầu anh em mua con chẵn hay con lẻ cái đĩa này đặc điểm của nó là không phải sạc này không nước hơi lửa thoải mái này à, anh em rất cơ động anh em đi đánh đám cưới hay nào thì chỉ cần mang cái đĩa lẻ chỉ, anh em chỉ cần mua con chẵn hay con lẻ anh em sóc về phần lẻ nó sẽ về chẵn hay về lẻ thôi nhà tôi rất có rất nhiều loại đĩa đĩa trắng hay đĩa hoa à, anh em chỉ cần mua mua anh em chụp hình ảnh qua zalo hoặc là facebook cho tôi chúng tôi sẽ làm đĩa trong ngày cho anh em ngoài ra đi kèm theo cái đĩa này ngoài ra vẫn là các bộ vị không tang thăng long villa con đóm hay bất cứ thuốc gì ba số hay là anh em là địa phương nào cứ alo tôi chúng tôi đều có đây là quân villa tôi đã cắt ra đây là quân chắn đấy anh em chỉ cần sóc phần lửa này nó sẽ về chắn sau đây tôi xin sóc thử cho em vài ba tiếng bạc để cho em biết độ chuẩn xác của cái đĩa khiển hai chiều là như nào đây là ba đen này tôi sóc chỉ cần sóc phần phần lửa cái đĩa này chúng tôi đã xử lý công nghệ nó sẽ về chắn này đây các bạn này Đấy. đây sóc xanh chín tôi đã hết phần ba đen tiếp này tôi lại sóc về phần lửa phần tiếp này tôi lại về sắp tôi các bạn này độ chuẩn xác luôn này anh em này quân cán gì thì thoải mái này. đây tôi để ba đen này tôi chỉ sóc về phần lửa phần đĩa này nó lại về sắp tôi các bạn này tôi mẹ sóc 10 cái thì được cả 10 anh em nhé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 bắt buộc anh em phải luồn bát hoặc luồn đĩa hoặc luồn quân nhưng bây giờ công nghệ 4.0 rồi nhà tôi đã không ngừng cải tiến ra cái máy nhận diện T100 này tại sao tôi gọi là máy nhận diện T100 này bây giờ tôi sẽ vào thực tế và hướng dẫn cách sử dụng nó ra sao với cái máy này anh em đi chơi chỉ cần cầm cho tôi cái máy này duy nhất thôi quân vị bát đĩa hoàn toàn là sai chín anh em vẫn có thể bịp người ta anh em nhá với cái máy nhận diện này anh em nhìn nhá anh em phải biết địa phương anh em chơi gì ví dụ địa phương tôi chơi quân tú tôi tí nữa tôi sẽ nhận diện quân tú đi hoặc là quân villa quân thăng long hay quân bài quân tú quân đóm đều được hết anh em nhá anh em đi này quân và bát đĩa hoàn toàn là xanh chín bây giờ tôi sẽ test thử luôn cho anh em bát đĩa hoàn toàn là xanh chín tí nữa cuối cái video này tôi sẽ đập mát và đập đĩa và xé quân cho anh em 100 trăm là xanh chín anh em nhìn nhá cái máy này cứ khoảng cách của nó từ hai mét rưỡi hết về nó sẽ thu các màu quân anh em lưu ý nhá dung là dùng trực tiếp với nó lẻ dùng một cái sấp hai dùng hai cái và tứ tử không dùng anh em đi nhá cái máy này dùng hoàn toàn pin tiểu anh em biết pin tiểu rồi chơi ít nhất hai ba ngày hết được pin anh em nhá bây giờ tôi sẽ vào thực tế và tôi test thử cho anh em địa phương tôi chơi con tú tôi sẽ nhận diện con tú đi tôi sẽ lấy một cỡ bài bất kỳ đi anh em nhá ví dụ đây là con tú của sới tí nữa tôi sẽ cắt thử luôn cho anh em anh em nhá và tôi biết là con tú là chỗ mình chơi nó có chơi con tú rồi mình sẽ nhận diện trước ở nhà cái màu con tú giống hệt cái màu sới đi ví dụ thăng long hay villa anh em sẽ nhận diện trước ở nhà đi anh em đi nhá nhận diện là phải nhận diện cái màu lưng của nó thì nó mới ghi nhớ cái màu của nó anh em nhá ví dụ thăng long villa anh em phải nhận diện màu lưng hay con tú phải như thế anh em nhá đầu tiên là anh em sẽ khởi động máy lên anh em nhá khởi động máy lên để những cái tia cực tím của máy nó phát ra anh em nhá nó sẽ nhận diện bây tôi sẽ đặt lên nó khoảng tầm 5 7 giây nó sẽ rung lên là sẽ ghi nhớ cái màu quần của tú rồi cái máy này nó đã ghi nhớ cái màu quần của tú rồi anh em nhá coi như cái lá bài này nó mất tác dụng đây là cái lá bài xanh chín của sới đi hay là quân villa quân năng long đều hết bây tôi sẽ cắt thử và tôi test thử cho anh em anh em nhá anh em lưu nhá bây trên thị trường ạ có rất nhiều cơ sở bán những cái máy kém chất lượng anh em hãy đến những cơ sở uy tín mà mua hàng nhà mình có hai cơ sở bến xe mỹ đình hoặc bến xe ra mắt anh em nào gần đâu mang bát đĩa quần cán đến thử hàng trực tiếp anh em nhá tôi quay video tôi sẽ để ra cái bát này để cho anh em nghe và cảm nhận còn nó tí nữa tôi đúc vào người chỉ mình tôi biết đâu anh em nhá tứ tử không màu nào nó sẽ không thu được nó sẽ không rung lên ba đen hay ba trắng nó thu thiếu một màu nó sẽ rung một cái sấp hai thu thiếu hai màu nó sẽ rung hai cái ba đen lên ba trắng đều rung một cái tứ tử thì không bao giờ rung rồi anh em đi nhá bát đĩa quân vị hoàn toàn là xanh chín rồi mời tôi test thử luôn cho anh em vài ba tiếng bạc này anh em này anh em lưu ý nhá cứ khoảng cách từ hai mét rớt về đụng đâu được dung chỉ mình mình biết thôi người cạnh không thể biết được máy báo dung một cái rồi tất nhiên là thu thiếu một bảo vị đánh 500 triệu và lẻ mở này không mở rồi chuyện sai anh em nhá ba đen này anh em này tiếp này máy báo cũng dùng rồi tất nhiên là tư tử rồi không biết tư tử đen tư tử trắng đánh 200 triệu vào sen cô mở này tư tử đen này anh em này đánh sập luôn cả bảo vị anh em nhá tiếp này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 tất nhiên là lẻ rồi đánh 500 triệu và lẻ mở này ai đắt những tiếng lẻ chỉ có ra đây mở thôi mở này ba trắng này anh em biết cái độ chuẩn xác của cái máy nhận diện quân vị là như nào bê tôi để sau hai nó thiếu hai mặt vị nó sẽ dùng hai cái này anh em này dùng rất rõ ràng anh em nhá anh em nào có nhu cầu alo trực tiếp mình số điện thoại trên màn hình nhà mình có hai cơ sở bến xe mỹ đình hoặc bến xe giá bát bây giờ cuối video rồi tôi sẽ đập bát và xé quân cho anh em 100 trăm là xanh chín anh em nhá anh em hiểu nhá quân nào được thăng long hay villa quân bài quân tú đều hết anh em chỉ cần biết chốt anh em chơi con gì thôi anh em nhận diện trước ở nhà đi rồi anh em mang cái máy này thôi khoảng cách từ hai mét rưỡi anh em sẽ thu được hết màu quân anh em nhá anh em này anh em hiểu nhá bát đĩa hỏa cảm ơn em xem clip Đấy, xin chào tất cả anh em thì để vào các sòng các sớ hiện tại luôn được bộ bát đĩa hoặc là quân vị và nó rất khó thì hôm nay công ty cờ bịp hưng phát ra mắt cái video này để giới thiệu cho anh em một cái đồ chơi sóc đĩa bịp mới nhất của năm 2020 Đấy, đó chính là cái máy nhận diện quân vị S900 Đấy, khi đến sòng đến sới em không phải mang bất cứ một đồ gì vào anh em nhé bát đĩa quân vị hoàn toàn là của chủ sới Đấy, bát này đĩa này bát đĩa không liên quan anh em nhé Đấy, quân vị này đây là một bộ bài mình vừa mua ở quán tạp hóa Đấy, tí nữa mình sẽ cắt thử cho anh em thì bây giờ mình xin giới thiệu sơ bộ qua về cái máy S900 này Đấy, khi đến xong đến sới em chỉ chuẩn bị cho mình trước hai quả pin kéo dài cuộc chơi ít nhất từ 3 đến 5 ngày ở đây mình đã lắp sẵn pin rồi anh em nhé máy sử dụng đế thu màu 9 camera Đấy, quét đa chiều cảm ứng với mặt quân vị 3 mét Đấy, nên là anh em đứng ở đứng ở trên vẫn thả đến xuống vẫn có thể lấy được bộ sản phẩm này Đấy, bây giờ mình sẽ đi vào và thử thực tế về cái bộ sản phẩm này Đấy, khi đến sòng đến sới anh em chỉ xác định cho mình họ đánh quân gì ở video này mình giả sử họ đánh quân bài Đấy, mình sẽ chọn hai lá ngẫu nhiên này Đấy, đây là bộ bài trong sới còn đây là bộ bài mình đây là quân mình biết trước họ chơi Đấy. ở mặt sau lá bài 52 lá thì mặt sau là nó đều giống nhau Đấy, còn mặt trước là màu đen và màu đỏ anh em nhé mình sẽ cắt bộ quân ở trong sới này ở thời buổi công nghệ 4.0 rồi Đấy, bát đĩa hoàn toàn là đi chơi đùa là rất khó đấy, quân vị thì họ đánh họ gõ vịt rồi anh em chỉ cần biết họ đánh quân gì thôi thì đây là máy chín trăm này khởi động bây giờ có nút nguồn này khởi động trên mình sẽ có đèn tín hiệu này em đặt lên cái đế thu màu này từ 5 đến 7 giây đấy, nó sẽ có tác dụng thu thập màu quân phân biệt chẵn để dung trực tiếp trên cái máy này anh em nhé đấy thì sau 5 7 giây nó đã có tác dụng rồi thì anh em có thể bỏ cái lá bài để đi cho mình vì làm video quảng cáo mình sẽ để cái máy S900 này ra cái bát này để cho em cùng nghe và cảm nhận được cái nhịp rung cũng như cái đèn tín hiệu nó báo về Đấy, khi em biết trong người của mình em biết thôi em nhé ở mặt cạnh quý tử này không thu được máu quân nào nó sẽ không báo rung em nhé khi về ba trắng này thu được một máu quân này Đấy, lập tức máy rung một cái Đấy, khi về sấp đôi này thu được hai máu quân Đấy, máy sẽ rung hai cái và đèn tín hiệu nó báo về hai đèn Đấy, khi về ba đen này thu thiếu một máu quân máy sẽ dùng một cái và khi về tứ tử thu đủ máu quân nó sẽ không báo dung anh em nhé rất là đơn giản dễ chơi Đấy, lẻ dung một sấp đôi dung hai và tứ tử không dung anh em nhé thì bây giờ mình sẽ đi vào vào sóc thực tế này tứ tử đen sóc này máy báo dung một dung một là lẻ rồi không biết ba đen hay trắng Đấy, bán sạch mặt lẻ để thưởng ngoài 10 triệu này mở này ba đen này anh em này đồ đạc rất chuẩn chỉ anh em nhé máy nó phân biệt màu quân thì không thể sai được đấy anh ạ bạc đi rồi máy báo dung hai dung hai nó chẵn rồi đấy, đánh thẳng vào chẵn này mà bát luôn này sắp đôi này em này đấy, sóc tiếp này đấy, anh em nào có nhu cầu liên hệ trực tiếp cho mình theo số điện thoại 0985 3049 qua zalo hoặc là facebook đấy, máy báo dung hai này bán sạch mặt chẵn này mở bát này sắp đôi này em này thì bây giờ mình sẽ để cái máy này vào trong người của mình Đấy, đảm bảo không ai phát hiện được em nhé Đấy, sắp đôi tôi sóc tiếp này em đặt ngang dọc để được anh nhé khoảng cách thứ ba mét về đầu máy báo zoom một zoom một bạc đi rồi Đấy, bán sạch mặt lẻ để thùng ngoài 10 triệu này mở này ba đen này em này sóc tiếp này Đấy, máy vẫn báo zoom một em nhé vẫn bán sạch mặt lẻ này để thùng ngoài 20 triệu này mở này Đấy, ba đen tiếp này em này sóc tiếp này anh em nào có nhu cầu máy vẫn báo dung một anh em nhé vẫn đánh vào lẻ này mở luôn này ba đen lên ba trắng này Đấy, thì bây giờ mình sẽ để cái máy này ra cái bát lại là một nữa đánh tiếp kết cho anh em này ba đen sau này ba trắng sau này máy báo dung hai tôi đánh tất tay vào mặt trận này Đấy, mở bát luôn này